Ngoài cánh đồng cây lúa giờ một dở dang Có con sâu bay lẻ quạng cùng với những lời thở thêm chim sâu buồn cất tiền tiếng kêu Hỏi ơi băng lòng